Vâng, kính chào cô chú anh chị cùng tất cả mọi người quay trở lại với kênh của em Huyền Trang không một ạ. Và trước mặt quý anh chị đây chính là cái hình đại diện cũng như kênh của em Huyền Trang không một. Thì à, kênh của em Trang thì nhằm mục đích xây dựng đó là đưa ra những con số, những cái dự đoán cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta chơi tham khảo hàng ngày. Và em Trang xoay cầu cũng như đưa ra những cái dự đoán à, cho tất cả mọi người tham khảo đó là hoàn toàn miễn phí. Cho nên cô chú anh chị à, tất cả mọi người đi qua Hãy nhớ bớt chút thời gian để lại cho em một cái like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng em ạ. Tất cả à, đó là niềm động lực, niềm à, cổ vũ tinh thần cho em để em cố gắng hoàn thiện hoàn thiện hơn và để có những con số đẹp hơn à, với cống hiến cho tất cả mọi người đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em xin à, chân thành cảm ơn nó là à, 435 lượt xem của tất cả cô chú chị cũng như là à, 375 lượt like ạ à, những cái lượt xem ngày càng tăng những cái lượt like ngày càng tăng của tất cả mọi người thì đó là niềm động lực ờ, thôi thúc cho em Trang ngày càng ngày càng hoàn thiện hơn và em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn với ờ, những con số cũng như lượng đường cầu cũng như à, tất cả những cái ờ, tâm huyết nhất em dành cho kênh cũng như dành cho tất cả mọi người đúng không ạ và quý anh chị có những lời nhận xét những lời bình luận phê bình hay là khen chê hay là động viên tinh thần thì cô chú anh chị hãy để lại bình luận cho em để em có động lực à, tốt hơn em sẽ phấn đấu các quý chị nhé và xin cảm ơn tất cả mọi người đã có những cái lời bình luận à, những cái à, thả tim thả lại cũng như bình luận cho em đấy là em cũng à, niềm động lực lớn đối với em để em à, hoàn thiện hơn à, đúng không ạ và quay trở lại với bản kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì à, trước mặt quý anh chị các bạn đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ à, sổ số mới sổ ra được một lát thì à, em cùng ngồi lại điểm qua kết quả cũng như đưa ra những cái dự đoán à, cho ngày mai cho tất cả mọi người tham khảo thì em cũng nói rồi em à, làm hoàn toàn miễn phí cho nên mọi người đi qua thì à, để lại cho em một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ em ạ và cô chú chị nào có muốn à, những con số đẹp những gói đường cầu hay hoặc là những có à, muốn chơi những con nào thì cứ việc nhắn vào tin vào comment em sẽ trả lời cho mọi người ạ em sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi thắc mắc của mọi người cho nên mọi người yên tâm ạ rồi thì bảng kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đã sổ ra rồi đúng không ạ? Ngày đầu tuần ngày thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022. À, đối với ngày thứ hai thì gồm có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau ạ. Thì đầu tiên ờ, đến đài thành phố Hồ Chí Minh. Đài thành phố Hồ Chí Minh thì đầu à, nổ về con số 06 và đặc biệt đuôi là con số 22 là càng càng 6 tổng 4. Và tiếp theo ở ờ, đai Đồng Tháp thì có đầu là con số 07 và đuôi là con số 42, càng 8, tổng 6. Đúng không ạ? Và tiếp theo ở Cà Mau thì đầu là con số 25, đuôi là con số 83. 83 là tổng 1 và là càng 8 anh chị nhé. Nhìn chung các đầu lô thì à, ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đầu nào bị câm cả và tiếp theo ở đài Đồng Tháp thì chúng ta tiếp tục cũng không có đâu nào bị câm và ở đài Cà Mau thì chúng ta có rất tiếc đài Cà Mau chúng ta có đầu số 1 và đầu số 4 là bị câm và sau khi kết quả đã số ra những con số đã về thì à, có anh chị nào có cô gì chú bác nào trúng được lô tô và trúng được đầu nuôi thì em Trang xin gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người và những anh chị nào à, thua tha ngày hôm nay thì em cũng xin gửi lời chia buồn tất cả mọi người ạ lô đề thì à, sổ số thì có ngày thắng ngày thua ngày trúng ngày trượt đúng không ạ mọi người hãy cố gắng à, chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe à, bình an bên gia đình à, đấy cũng là niềm vui rồi tất cả mọi người rồi đúng không ạ và à, sau khi kết quả đã ra thì em sẽ đến phần đối chứng với kết quả của em có chốt cho tất cả mọi người vào ngày hôm qua đúng không ạ tất cả những con số thì đều công khai minh bạch em qua em có chốt cho tất cả mọi người Đúng vâng Đầu tiên ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh em có chốt đầu bao lô đó là 7557. 7557 ở thành phố Hồ Chí Minh ờ, rất tiếc ở à, đó về 713 quý chị ạ. 47, 76, 7557, 95. Đầu năm thì khá là nhiều nhưng rất tiếc lại không có con à, 7557 đúng không ạ. Và tới đài Đồng Tháp thì em sang có chốt cho tất cả mọi người. Bao lô 3883 đúng không ạ? 3883 vào đồng tháp và chúng ta sẽ điểm qua kết quả 28 tiếp 38 này là về 28 rồi nổ còn 38 rồi chúc mừng tất cả mọi người à, chúng ta có theo ở đài đồng tháp bao lâu thì à, chúng ta đã nổ được con số 83 đúng không ạ nổ 83 rồi ạ thì kênh của em chốt thì các bạn à, quý anh chị đã có xem cũng đã theo dõi cũng đã biết em chốt thì à, ăn thường xuyên ăn ổ thường xuyên đúng không ạ ngày hôm qua chúng ta ăn à, đầu đuôi ăn đầu đuôi hai đài đúng không ạ ăn à, lô bao lô thì hai số nổ ba nháy rồi đấy thì ngày hôm nay tiếp tục chúng ta lại nổ con lô 83 ở trên kênh rồi ạ đúng không ạ và tiếp theo tới Cà Mau thì em có chốt cho mọi người đó là con số không năm và năm không đúng không ạ năm và năm không không năm và năm không ở đài Cà Mau rất tiếc 50 thì nó về 51 các anh chị này cũng khá là tiếc 05 50 thì nó về 06 09 cũng khá là tiếc đúng không ạ và à, bao lâu ở đầu đuôi cho ba đài thì có gồm có 6 16 8998 5445 0880 0880 thì à, nó về 83 này quý chị này cũng khá là tiếc đúng không ạ 08 thì nó về 07 06 bỏ lại 08 quý chị thấy em bắt nó thế nào sát nốt quá luôn đó đúng không ạ thật sự mà nói thì cũng khá là tiếc đúng không ạ em bắt đầu đuôi 0880 thì nó về 07 06 83 thật sự khá là tiếc 45 54 thì nó về 42 đúng không ạ thì à, nhìn chung kết quả ngày hôm nay thì à, em chỉ chốt cho tất cả mọi người chỉ gặt hái được thành công ở Đài Đồng Tháp thôi quý chị nhé thì à, có sao nói vậy đúng không ạ mọi con số của em đưa ra thì à, hoàn toàn miễn phí rồi à, mà những cái tâm huyết của em rồi thì mọi người đi qua để nhớ để lại xem một nút like yêu thương của những ấn đăng ký kênh ủng hộ em ạ đó là cái niềm động lực tốt nhất để à, giúp cho em hoàn thiện hơn và có những cái dự đoán tốt hơn cho tất cả mọi người đúng không ạ và sau khi sổ số đã ra những con số đã về thì em có ngồi phân tích thì em sẽ chuyển đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người tham khảo ngày mai như sau ạ Ngày mai của chúng ta là ngày thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 thì cũng có ba đài đó là Bến Tre, Bà Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đối với đài Bến Tre thì em Trang có chốt cho mọi người con số 5995 ạ. Rồi ạ. Và Vũng Tàu thì em sẽ có con số đó là 0440 à, ạ. Và ở đài Bạc Liêu thì em sẽ có ba lô cho tất cả mọi người đó là có 86 con số 8 và đầu đuôi số ba đài thì gồm có con số uh, 58 85 27 72 72 và con 9669 rồi ạ trên đây là những con số tham khảo cho cô chị uh, tất cả mọi người chơi vào ngày mai ngày 20 ngày 20 tháng 9 năm 2022 đúng không ạ? Thì à, tất cả mẫu số của em à, dự đoán cho tất cả mọi người thì à, hoàn toàn miễn phí rồi. Cô chú chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho em một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký ủng hộ em. Em xin chào.